bầu sang phà rạch miếu qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đầu ờ, hương như áo cô dâu áo bầu đo cánh kiến ờ, da bầu vàng phù sa mắt người xanh bầu sang phà giặt miêu quê ngoài xuống bên tre về cái mơn lương qua hay là về sớm đóng bao